bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem 10 chén và tôi sẽ thử những cái đồ thử ví dụ như nam châm này, nước muối và dọi đèn ở cuối clip tôi sẽ làm điều đó bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem 10 chén này như bây giờ chúng ta muốn giữ tài thì rất là đơn giản thôi khi anh em lắc chỉ cần anh em cứ lắc theo hướng dẫn của tôi, của tôi và hướng dẫn thì tôi sẽ không nói ở trên clip này bởi vì tránh trường hợp là anh em mang hột đi chơi người ta sẽ để ý vào tay của anh em còn nếu như anh em sợ người ta nhìn vào tay người ta biết được là chúng ta đang giữ hột thì với cái bộ hột này anh em yên tâm 100% bởi vì cùng một cách lắc chúng ta vẫn có thể giữ hột được và vẫn có thể đưa cho hột sẽ đưa qua tài hoặc xuống xỉu rất là đơn giản có nghĩa là lắc chén đi đây được tôi gọi là hột tài xỉu nhẹ bởi vì khi lắc chúng ta không cần lắc mạnh tay lắc rất là nhẹ thôi hột nó vẫn đi bình thường Đó. như chán trước nó là ba thằng lục tôi chỉ cần lắc nhẹ một chút này là nó đã xuống xỉu xỉu số 7 rồi rất là đơn giản này như chán trước là xỉu số 7 mà tôi cũng cùng một cách lắc như thế tôi là đưa qua tài ba bốn năm bây giờ tôi sẽ giữ tài cho anh em xem nhé những chấn này hột thế này ba bốn năm giữ tài hai ba sáu tài số 11 tôi tiếp tục giữ tài nữa hai năm sáu vẫn là tài hai sáu sáu tiếp tục vẫn là tài hai năm sáu vẫn là tài nữa bây giờ xuống xỉu rồi tôi sẽ giữ xỉu đang là xỉu số 8 tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem 144 này xỉu số 9 này tiếp tục giữ xỉu 136 xỉu số 10 123 xỉu số 6 136 xỉu số 10 tiếp nhé 145 xỉu số 10 nữa Bây giờ qua tài Tài 256 Với những cái à, cách lắc rất là đơn giản rất là hiệu quả cộng thêm cái sự kết hợp của cái bộ hột này thì anh em cứ yên tâm hoàn toàn để đi chơi không sợ thua không sợ hột tiếng bởi vì khi chúng ta sử dụng cái bộ hột tài xỉu nhẹ này chúng ta không cần phải lắc mạnh tay lắc rất nhẹ nhưng hột vẫn đi mà muốn giữ hột vẫn có thể giữ được tôi thử cho anh em một số những cái thế hột khó ví dụ như là một hai một một hai đây tương những cái hột như này thì tay con người ta rất thích đánh về xỉu nhưng mà với bộ hột này chỉ cần anh em lắc nhẹ thôi rất là nhẹ hột nó đã đi rồi đây là cách để chúng ta lừa tay con này đó 335 từ 112 giờ qua 335 tài số 11 đủ điểm ăn hoặc là thế hột 566 ấy, 556 đây cũng là một thế hột rất là khó nhé thường thường theo cái tìm hiểu của tôi khi tôi đi lắc cái thì được biết là những cái thế hột như thế này tay con rất thích đặt vào tài bây giờ tôi lắc rất là nhẹ hột nó vẫn xuống xỉu bình thường đó 244 tài số à, xỉu số 10 đủ điểm ăn đúng không hoặc là những cái thế hột 235 này tôi sẽ giữ xỉu đây là những thế hột khó tôi đã nghiên cứu rất là nhiều bây giờ thế hột năm tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem nhé Đó, 124 xỉu số 7 hoặc là 236 ấy tôi sẽ giữ xỉu à, giữ tài đúng chưa từ 236 giờ đến 246 đây nó là một cái cách chơi đề xỉu mạo danh tài xỉu rất là hiệu quả dựa trên cái bộ hột tài xỉu nhẹ này và bây giờ tôi sẽ thử qua dọi đèn hít và nước muối giống như đầu clip tôi đã nói với anh em trước tiên tôi sẽ thử qua nước muối anh em nhìn hột nổi hoàn toàn bình thường đúng không ạ khi sử dụng cái bộ hột này thì điều đầu tiên là anh em cứ yên tâm 100% khi sử dụng là hoàn toàn không có tang tích không dính không hít gì cả nếu như chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ đi chén tài chén xỉu giống như hột đua 5 năm và ngược lại vẫn có thể giữ hột được đấy là thử qua nước muối bây giờ tôi sẽ thử tiếp tục thử với nam châm cục hít hoàn toàn dính hít anh em nhé với những cái bộ hột nam châm thì chúng ta giữ tài giữ xỉu là chuyện bình thường nhưng mà với một bộ cái bộ hột hoàn toàn không tang như thế này chuyện giữ tài giữ xỉu được đấy mới là điều quan trọng đây được tôi gọi là hột tài xỉu nhẹ bởi vì khi lắc chúng ta không cần lắc mạnh tay lắc rất nhẹ hột đi bình thường bây giờ tôi sẽ thử qua dọ đèn cho anh em xem đây về phần dọa đèn này em ba mặt ngũ này, trong suốt tôi cũng hay đi lắc tài xỉu nên tôi biết khi vậy, à, dân chơi người ta thử hột là thường thường dọi đèn là hay dọi ba mặt ngũ và ba mặt nhị thôi Đấy, hột thì hoàn toàn đẹp bình thường anh em nhé trong suốt còn anh em nào cần tìm hiểu muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu nhẹ này thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này.